Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021, tức ngày 2 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày canh thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày canh thân hôm nay là nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ. Con giáp xung tháng Ất Mùi là kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. 1. Tử vi tuổi tý, Người tuổi Tý trong ngày chủ nhật này sẽ phải đối mặt với không ít biến cố dưới sức ảnh hưởng của cục diện Tý mùi tương hại. Kẻ tiểu nhân ghen tị với những thành quả bạn có được nên ra sức tìm cách phá hoại. Mọi chuyện có thể đổ bể hoàn toàn nếu bạn không tỉnh táo và để xảy ra bất kỳ sai sót nào dù nhỏ nhất. Điểm sáng duy nhất trong ngày hôm nay chính là ở phương diện tài lộc do thiên tài mang tới. Bản mệnh dễ có cơ hội phát tài nhanh bằng các nguồn thu từ nghề phụ, chúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc.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 những ý kiến bất đồng sẽ là khởi đầu của mọi mâu thuẫn đó. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng nên biết lắng nghe và cẩn trọng trong cách hành xử nói năng của mình, tránh đẩy mọi việc đi quá xa. Tỷ kiến xuất hiện là lời nhắc nhở con giáp này cần tránh xa những chuyện thị phi, chia bè phái, tranh lợi đoạt tài trốn công sở. Tốt hơn hết là hãy tập trung vào công việc của mình thôi nhé. Ngày thổ khí quá vượng, bản mệnh càng không thể coi thường sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có tiền sử các bệnh về tim mạch, máu huyết, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo lại sức lao động, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, dậu, tý. 3. Tử vi tuổi dần, có các thần này ở bên, những người tham gia thi cử, ứng tuyển sẽ dễ dàng đạt được những thành tích tốt đẹp. Chỉ cần bạn tự tin vào những kiến thức mà bản thân có được, sự nỗ lực không ngừng của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.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 trong ngày hôm nay Mão mùi bán hợp, người tuổi Mão sẽ đón ngày mới với nhiều tin vui. Công việc khởi sắc theo chiều hướng vô cùng tích cực, vận trình sự nghiệp của bạn từ đó mà có những bước tiến triển không ngừng. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến kẻ tiểu nhân tỏ ra ganh tị muốn hạ bệ bạn bất cứ khi nào có cơ hội. Với sự xuất hiện của thiên quan, bạn không thể không có lòng đề phòng trong thời điểm này. Luôn cẩn trọng với từng quyết định của bản thân là lời khuyên mà lịch ngày tốt muốn gửi đến bạn. Ngũ hành mộc thổ xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Với lối sinh hoạt thất thường, thiếu lành mạnh, cơ thể bạn sẽ phải chịu hệ quả nặng nề đó. Đây không phải là lúc bạn có thể chủ quan với sức khỏe của mình đâu, hãy thay đổi bản thân ngay khi còn kịp. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Kiếp tài giáng mệnh, người tuổi thìn cần phải hết sức tỉnh táo trong ngày hôm nay,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 lại thêm chính ấn ủng hộ, bản mệnh dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân bằng chính tài năng thực lực của mình. Bạn bè đồng nghiệp và cả cấp trên cũng phải công nhận điều này. Ngày ngũ hành hòa thổ tương sinh, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có những bước tiến triển rõ rệt. Cả hai đã cùng nhau trải qua những chặng đường dài và đây sẽ là lúc để cả hai nghĩ đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Được quý nhân tam hội ở bên giúp sức, người tuổi ngọ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Bạn đang dần tiến gần đến với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cánh cửa thành công đang mở ra trước mắt bạn. Người tuổi ngọ đang làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do tìm thấy cơ hội để khẳng định bản thân dưới sự che chở của thiên ấn. Tài trí và năng lực của bạn sẽ sớm lọt vào mắt xanh của cấp trên và lãnh đạo thôi.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 công việc vẫn cứ bộn bề mà bạn liên tục vướng phải những bất đồng tranh cãi không đáng có. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi mớ bòng bong này thì tiến độ công việc của bạn sẽ ngày càng chậm hơn đó. Sức khỏe của con giáp tuổi mùi có dấu hiệu sụt giảm trong ngày thổ khí vượng như hôm nay. Ngủ quá muộn, ăn uống không đủ chất có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi của mình để có những điều chỉnh phù hợp.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 Ngày can kỳ thì không trị bệnh ở tỵ. Bản mệnh nên ghi nhớ điều này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, Tí, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ do thực thần đem tới. Đặc biệt là với những kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do. Đây là cơ hội để bạn có thể bứt phá vươn tới thành công. Thổ sinh kim, tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng nồng nàn thắm thiết,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 Bạn nên giữ bình tĩnh, xem xét lại từng vấn đề và nhanh chóng tìm ra lỗi sai để có thể sửa chữa kịp thời trong hoàn cảnh cho phép. Bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nếu không muốn gục ngã trong thời điểm này. Đã đến lúc bạn nhìn nhận và thực hiện một cách nghiêm túc chế độ sinh hoạt một cành lành mạnh hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi nhờ cục diện bán hợp mà công việc trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những cơ hội hợp tác hai bên đều có lợi hiếm có. Hãy chờ đợi xem sao nhé. Lại thêm các thần chính quan trợ vận, bạn sẽ sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ngày này. Quả đúng là con giáp có năng lực xử lý vấn đề không thể chê vào đâu được. Thổ khắc thủy, bản mệnh đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn.